thành phố Hồ Chí Minh mỗi giờ 10 ca tử vong do COVID-19. Dịch vụ hỏa táng tại thành phố Hồ Chí Minh dường như quá tải, trong lúc lãnh đạo thành phố này nói mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trong 30 ngày tới là thử thách lớn. Hệ thống y tế Việt Nam đang chịu áp lực cực lớn. Có hàng trăm người bệnh nặng phải thở oxy, hàng ngàn ca nặng phải hồi sức và hàng ngàn người đang muốn rời thành phố vì nhiều lý do, như sức chịu đựng có hạn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, không biết tương lai ra sao. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên được báo Thanh niên dẫn lời vào ngày 16 tháng 8. Hai tháng rồi, chúng ta thèm một ngày không có Covid-19. Cũng vào ngày 16 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nói rằng trong những ngày qua, F0 trong cộng đồng tăng vượt F0 trong khu phong tỏa. Tỷ lệ F0 trong cộng đồng tại thành phố đang tăng, chiếm 53% so với tổng số ca mắc. Trong khi đó, trong khu phong tỏa chiếm 41%, trước đây tỷ lệ F0 trong các khu phong tỏa chiếm khoảng 80%. Theo số liệu từ Cổng Thông tin COVID-19 từ ngày 14 đến sáng 17 tháng 8, số F0 được phát hiện trong cộng đồng tăng mạnh như tại quận 8 85%, quận Nhất 80%, Bình Tân 68%, quận 3, Tân Phú, huyện Bình Chánh, theo tuổi trẻ. Nhà đòn quá tải, trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nên nói cứ 24 giờ trôi qua, thành phố Trung Bình có 240 người tử vong do COVID-19. Bình luận của lãnh đạo đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong bối cảnh trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa tại quận Bình Tân dường như quá tải vì hiện chỉ nhận hỏa táng những người dân tử vong vì COVID-19. Công suất của trung tâm khoảng 200 ca mỗi ngày, nhưng số ca tử vong cao hơn nên dẫn tới trường hợp việc hỏa táng chậm trễ đôi chút. Trung tá Nguyễn Xuân Truyền, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Tân, được giao công tác điều tiết tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa cho biết. Bình quân mỗi ngày có khoảng 85 xe chở, 395 áo quan chờ thiêu đến Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa. Áp lực tại khu vực hiện rất lớn, Trung tá Truyền nói thêm. Điều này có nghĩa là với trường hợp tử vong vì COVID-19 nhưng các dịch vụ mai táng, nhà đòn quá tải không nhận thì lực lượng quân đội thuộc Ban Chỉ huy quân sự các quận huyện sẽ lo công tác khâm liệm và đưa đi hỏa táng. Quân đội sẽ lo khâm liệm đưa người mất vì COVID-19 đi hỏa táng khi nhà đoàn quá tải là tựa một bài của tuổi trẻ ngày 16 tháng 8. Được biết, lực lượng công nhân tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hương Hòa quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 70 người và phân ca hoạt động 24 trên 24 theo Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng quá tải kể trên có thể là nguyên nhân đã dẫn đến việc người ta đưa thi thể bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ra ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để hỏa táng. Truyền thông Việt Nam ngày 16 tháng 8 đưa tin một vụ tài xế xe tải trong khoảng thời gian chưa đầy một ngày đã vận chuyển ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh 46 thi thể, trong đó có 41 thi thể của bệnh nhân COVID-19 về Bến Tre để hỏa táng trái phép. Báo Tuổi Trẻ ngày 17 tháng 8 cho biết thông tin về điều tra ban đầu xác định tài xế xe tải chở 41 thi thể mắc COVID-19 từ thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre hỏa táng, lấy thi thể từ các nhà đòn. Các nhà đoàn này được các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh thuê để lo mai táng cho bệnh nhân tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, do không kịp xử lý nên các nhà đoàn chuyển tài xế chở thi thể người bệnh về Bến Tre để hỏa táng, bài báo cho biết. Vào tuần trước, VDC có phóng sự mô tả Bộ Y tế Việt Nam ước tính ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có thể cao gấp 4 năm lần so với ghi nhận thực tế thống kê tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam cũng là đề tài được được bàn luận nhiều trong những ngày qua với một số nhận xét cho rằng con số tử vong luôn bị né tránh trong những tường thuật trên truyền thông nhà nước khi các số ca tử vong nhiều và tăng nhanh. Nếu theo dõi thông tin về diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên các bản tin hàng ngày của VTV trong suốt đợt dịch vừa qua, bạn sẽ thường xuyên được cập nhật thông tin về số ca nhiễm mới, số liều vaccine đã được tiêm và số bệnh nhân đã khỏi bệnh. Duy chỉ có một thông tin bạn sẽ không bao giờ được nghe là số người tử vong. Trang luật khoa tạp chí bình luận trong bài cuối tuần qua. Quan điểm này được nhà báo Đỗ Dũng từ California chia sẻ Người ta có thể nói là không giấu số tử vong, nhưng không để trên trang nhất các báo, phải lần vào trong mấy lớp mới tìm ra, thì kiểu để mà không thấy thì cũng chẳng khác gì là giấu. Ông Đỗ Dũng nói trong chương trình của trang Nửa vòng trái đất mới đây. Dân tự tổ chức giúp nhau mùa dịch Covid vào cuối tháng 7, anh Trần Hữu Tài, một doanh nhân sống tại thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện anh đã trở thành một trong hơn 150.000 người tại Việt Nam bị lây nhiễm virus corona. Khi anh bắt đầu thấy triệu chứng như bị cảm sốt, anh đã lập tức cho cả gia đình gồm vợ, bốn đứa con nhỏ và cả bố mẹ anh đi xét nghiệm. Kết quả là cả ba thế hệ trong nhà anh đều dương tính với SARS-CoV-2. Tình hình lây lan chóng mặt của virus corona và biến thể Delta trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam, khiến số ca lây nhiễm cho đến ngày 17 tháng 8 lên gần 300.000 người, số ca tử vong gần 6.500 người. Cơ sở y tế, bệnh viện quá tải, dịch bệnh tác động tiêu cực đến hàng trăm ngàn, hàng triệu người dân và lao động bị mất thu nhập do giãn việc, mất việc. Anh Tài đã may mắn khi cả gia đình anh sau nhiều ngày chiến đấu với con virus khủng khiếp đó đã vượt qua được cơn bệnh với kinh nghiệm sống còn trong khi bao nhiêu người xung quanh vẫn bị dịch hoành hành, anh đã đi đến quyết định. Mình đã trải nghiệm hết 14 ngày chiến đấu với con virus đó và mình đã vượt qua và mình đang chia sẻ và giúp đỡ cho rất nhiều người Việt Nam khác vì mình đã vượt qua rồi và mình đã có kháng thể, có hệ thống miễn dịch, immune system. Nên hiện không có ngại để mà đi giúp đỡ, đi cứu trợ, đi từ thiện đến các bệnh viện. Những cảnh bệnh nhân chồng chất, chết chóc, bác sĩ và bệnh viện quá tải đã làm anh xúc động. Anh cùng một vài bằng hữu đã thành lập ra một tổ chức thiện nguyện với tên đặt là Việt Nam ơi, cố lên! Tổ chức rất bài bản và hiệu quả, từ một nhóm nhỏ vài người nay đã trở thành một đội thiện nguyện viên lên hàng chục người. Anh Tài cho biết nhóm được mạnh thường quân kể cả người ở nước ngoài hỗ trợ tiền bạc, nhưng cũng có người nông dân không bán được nông phẩm thì lại đóng góp cho nhóm, như một tấn bắp, 100 kg gạo, 50 kg khoai lang. Nhóm của Tài hiện nay đang liên kết với hơn 6 nhà bếp ở khắp nơi và liên kết với gần hơn mười mấy bệnh viện. Mỗi ngày tụi tôi nấu hơn 3 đến 4 ngàn phần ăn, nấu bữa trưa, buổi chiều, đem vào cho các bác sĩ để họ có thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng để họ ăn. Để họ còn có thể làm việc nữa. Nhóm của Tài là chuyên viên về cái việc ấy cũng như là khi mà bác sĩ mà có kêu thiếu khẩu trang, ví dụ như ba em loại N95 thì cũng sẽ gửi cho họ. Đôi khi họ thiếu nước suối, dầu tắm vân vân, rất tội nghiệp cho khâu tuyến đầu. Những bác sĩ làm việc sáng trưa chiều tối với số ca hiện nay là rất đông. Riêng anh Tài có nhiệm vụ nhận giao vật liệu, qua đó anh đã chứng kiến những hoàn cảnh vừa làm anh nổi da gà vừa thương xót, anh chia sẻ. Hàng ngày trước khi vào bệnh viện được thì phải đợi những chiếc xe cứu thương đi ra. Những chiếc xe cứu thương đi ra không phải là những chiếc xe cứu thương bình thường, bởi vì sau lưng đó là rất nhiều khói. Mình thắc mắc tại sao trong bệnh viện hút thuốc như vậy hơi kỳ lạ. Nhưng thật sự không phải là khói thuốc mà là khói nhang. Tại vì đó là những chiếc xe mà chở những xác người đã không may qua đời và sau lưng là những người thân không có nhiều như bình thường cho những dịp này họ phải thắp nhang vừa đi vừa khóc phía sau. Ngoài đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, tổ chức Việt Nam ơi cố lên cũng như hàng chục nhóm thiện nguyện tự phát khác đã giúp đỡ mang thực phẩm đến người trong hoàn cảnh khó khăn, không đủ lương thực. Báo chí nhà nước Việt Nam hôm 17 tháng 8 đưa tin gần một nửa triệu người tại bốn tỉnh miền Nam thiếu ăn đang chờ gạo, chờ gói hỗ trợ từ chính phủ đó chỉ là một con số được Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình lên Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ. Cô Cao Vĩnh Thịnh, một người phụ nữ sống tại Hà Nội cũng như nhiều người dân trên khắp nước đã tự phát bắt tay vào việc cứu trợ trong khi còn chờ đợi những gói hỗ trợ từ chính phủ. Cô chia sẻ cô đã tận dụng mạng xã hội trong lúc Hà Nội vẫn còn bị phong tỏa. Đầu tiên cô đăng thông tin trên trang Facebook cá nhân của mẹ cô ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ghi trên Facebook là tặng 100 suất, mỗi suất trị giá 5 kg gạo thôi, mà không ngờ nhiều người cần giúp đỡ, khẩn thiết đến như thế. Nhiều trường hợp sau khi được nhận 100.000 đồng, tương đương với 5 kg gạo, thì họ liên lạc, họ nhắn tin riêng, họ cảm ơn. Họ nói rằng Thực sự em tưởng em chết trong nhà trọ mà không ai biết. Cô Thịnh nói ban đầu cô ngại cứu trợ bằng số tiền mà cô cho là quá nhỏ. Sau khi thấy có quá nhiều người kêu cứu chỉ xin 100.000 đồng hoặc 5 kg gạo, cô mới hiểu được tình trạng cấp bách của họ. Ở Sài Gòn, cô và mẹ đã giúp cho khoảng hơn 1.000 người theo lời cô kể. Sau đó thì thấy nhu cầu ở Hà Nội lại tăng, cô chuyển sang địa bàn Hà Nội để cứu trợ. Ngay cả lập trang Facebook để qua đó, những ai cần giúp có thể inbox cho biết thông tin. Trên Facebook, những nhóm cứu trợ tương tự cũng xuất hiện như Giúp Nhau Mùa Dịch, Hội Thiện Nguyện Sài Gòn. Trong trang cô thịnh lập với tên Miền Bắc tương hỗ trợ nhau trong mùa dịch, Đích thân cô xem qua từng hoàn cảnh, từng lời kêu cứu và quyết định chuyển tiền qua ngân hàng. Đặc biệt rất nhiều trường hợp những người yếu thế như người mù, người bị tàn tật, khuyết tật vốn đã khó khăn trong thời bình lại càng khốn khổ khi nhiều nơi bị phong tỏa. Việc làm này không khỏi ảnh hưởng đến tâm lý cô Thịnh tâm sự. Đối với cả hai miền thì đều có những cảm xúc khác nhau. Với Sài Gòn thì thực sự là em bị stress. Trong tuần đó vì số lượng người xin quá nhiều mà em nghĩ số tiền 10 triệu mà mình có thì quá ít. Bởi vì cũng do cái tính bướng không thích đăng public trên tài khoản để kêu gọi gì cả nên cứ hết tiền thì lại phải đi xin bạn bè hoặc người thân của em. Thường mọi người cũng cho, em xúc động vì điều đấy. Việc thứ hai nữa là cảnh ở trong Sài Gòn đa phần là những người lao động tự phát, tự do, không có tiền tích lũy. Khi bị phong tỏa, không có công ăn việc làm thì nhiều trường hợp họ bị bi quan. Họ bảo là một là chờ đến chết đói, hai là họ tự tử. Em nghe em rất sốc.